de Colores Thưa quý anh chị rất thân mến Mình ờ, thực hiện cái video giờ tông đồ này Vì trong mùa đại dịch này Mọi người đều có nhiều thời gian rỗi rảnh ờ, Ai cũng chỉ ở nhà Chúng ta cùng âm thầm hiệp thông với nhau cầu nguyện Xin Thầy Chí Thánh ban mọi ơn lành cho nhân loại, cho nước Việt Nam mau vượt qua được khó khăn của dịch bệnh. Quý anh chị có thể đọc theo sách chỉ nam. Nếu không có sách chỉ nam thì quý anh chị à, nhìn vào video đọc cũng được. Đặc biệt là quý anh chị phải cách ly, phải điều trị trong các bệnh viện à, hay là bị à, phong tỏa trong các khu phố Xin quý anh chị hiệp thông cầu nguyện cho chúng tôi. giờ tông đồ cùng với Đức Kitô chúng ta hãy ngợi khen Chúa Cha trong niềm hân hoan của Chúa Thánh Thần sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Thiên Chúa toàn năng và muôn đời yêu thương, xin cho những lời nguyện của chúng con như hương trầm thơm tho bay lên trước tôn nhan Chúa trong khi chúng con nhìn ngắm sự hiện diện của chúa trong lời nói bí tích và trong đời sống của các anh chị em chúng con xin khơi dậy trong lòng chúng con lửa yêu mến mà đức giêsu con chúa đã mang xuống trần gian bằng khổ nạn thập giá và để Chúa Thánh Thần làm bùng cháy trong lòng chúng con. Chúa là Thiên Chúa duy nhất qua mọi thời đại. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng cứu chuộc và là Thiên Chúa. Chỉ một mình Chúa có lời ban sự sống vĩnh cửu xin cho chúng con biết và nhận lãnh món quà sự sống chúa là anh và là bạn của chúng con xin chúa cho chúng con trở nên những người bạn trung thành nhất của chúa chúa là thiên chúa duy nhất và là vua của chúng con là chúa của mọi sự là chúa có của mọi dân tộc Xin Chúa làm cho chúng con trở nên những tông đồ của nước Chúa, thành những phần tử ý thức và thăng tiến của hội thánh Chúa. Xin cho chúng con niềm vui được làm tông đồ. Xin trao ban cho chúng con tình yêu và lý tưởng, dám hy sinh thân mình để làm chứng nhân cho Chúa trước mặt mọi người. Lạy Chúa Giêsu Kitô, trong giờ tông đồ này, chúng con xin kinh cẩn quỳ gối trước tôn nhân Chúa. Chúng con muốn được ở lại với Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, học hỏi cùng Chúa, như Đức Maria, Mẹ Chúa và Thánh Gioan, vị tông đồ Chúa yêu dấu. Tất cả chúng ta hãy cúi đầu, sấp mình thờ lạy, quỳ gối trước Thánh Nhan Thiên Chúa, đấng đã dựng nên chúng ta, người là Thiên Chúa chúng ta, còn chúng ta là con dân người đưa dẫn là đàn chiên tay người chăn dắt đến đồng cỏ xanh tươi của người chúa giêsu phán như sau rồi đức giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại người nói với họ rằng ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình mà theo Marco chương 8 câu 34 Thần khí Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha cho người mù biết họ được sáng mắt trả lại tự do cho người bị áp bức công bố một năm hồng ân của Chúa. Luca chương 4 câu 18 19 Con không chỉ cầu nguyện cho những người này nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con. Do An chương 17 câu 20 Kinh cầu xin ơn tha thứ Lạy Chúa, xin xót thương đôi nhìn và tha thứ chúng con. Xin đừng nhìn đến tinh ích kỳ của chúng con, nhưng hãy nhìn đến tình yêu của Chúa thể hiện cho chúng con trên thánh giá. Vì chúng con hững hờ khi nghe tiếng Chúa xin Chúa tha thứ chúng con. Vì chúng con sao lãng việc cầu nguyện, thiêu quyết tâm thăng tiến đời sống tâm linh và e ngại trong công tác phúc âm hoa môi trường trong gia đình lôi xóm sở làm và các môi trường khác của chúng con xin Chúa tha thứ chúng con. Vì những lần chúng con không nhiệt tâm đi họp nhóm với các bạn của chúng con và không tham dự ôn trây ra. Xin Chúa tha thứ chúng con. Vì muốn dành nhiều thời gian cho cá nhân mình, và cho những điều chúng con ham muốn hơn là sốt sắng dành nhiều thời giờ mơ mang nước chúa xin chúa tha thứ chúng con vì những tội lỗi của chúng con của tất cả mọi tô hữu và của toàn thể nhân loại trên mặt đất này xin Chúa tha thứ chúng con. Lạy Chúa xin ban cho chúng con ơn tha thứ và sự bình an của Chúa. Nguyện cho chúng con được sức mạnh để ra đi mà không còn phạm tội nữa. Amen. Ca vịnh ngợi khen và cảm tạ. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô. Chúa chúng ta do lượng hai hà, người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sông động nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại. Chúc tụng Đức Giêsu là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân người lạy cha chúng con cảm tạ lòng thương xót của cha chúa của chúng con là thiên chúa cao cả chúng con cảm tạ chúa đã kêu gọi chúng con đến phục vụ chúa Chúa của chúng con là Thiên Chúa cao cả. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban Chúa Thánh Linh cho chúng con. Chúa của chúng con là Thiên Chúa cao cả. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban mẹ Maria cho chúng con. Chúa của chúng con là Thiên Chúa cao cả. Chúng con cảm tạ Chúa bây giờ và qua muôn thế hệ về mọi hồng ân tuyệt vời của Chúa đã ban cho khi vui cũng như lúc buồn, khi còn trẻ cũng như lúc đã về già cho những người tin Chúa và cho tất cả những người không tin Chúa nữa. Chúa của chúng con là Thiên Chúa cao cả. Lời nguyện xin ơn. Nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạy lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Mắc cô chương 9 câu 22 Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì cha anh em đã vui lòng ban nước của người cho anh em. Luca chương 12 câu 32 Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha chúc lành cho giáo hội Lạy Chúa Cha toàn năng, xin ban cho giáo hội sự bình an và hiệp nhất. Xin Chúa giữ gìn giáo hội khắp nơi, canh tân mỗi ngày, cho giáo hội mơ mang đến tận cùng trái đất, để tất cả chúng con, những phần tử của giáo hội, biết ca tụng, vinh danh Chúa, là cha toàn năng của chúng con xin chúa chúc lành cho đức thánh cha francisco đức giám mục giuse và các đức giám mục của chúng con và các linh mục pho tê và các tu sĩ những người đang phục vụ dân thanh của chúa Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con cầu khẩn. Xin Chúa chúc lành cho các tông đồ giáo dân đang miệt mài mở mang nước Chúa trong thế gian này. Xin cho họ là muối mặn thâm nhập các môi trường. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con cầu khẩn. Xin Chúa chúc lành quê hương chúng con và những người lãnh đạo trong chính quyền để có được công bình trong trật tự và để thế giới có được hòa bình chân chính. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con cầu khẩn. Xin Chúa chúc lành cho sự khao khát nên thánh của chúng con. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con cầu khẩn. Xin Chúa chúc lành các vị linh hướng, các anh chị em lãnh đạo phong trào quốc Sido cấp quốc gia, cấp miền và cấp giao phận chúng con lạy chúa xin lắng nghe lời chúng con cầu khẩn. xin cho các buổi họp nhóm hàng tuần của chúng con là cơ hội để phát triển tinh thần tông đồ và trở thành những cộng đồng của đức tin đức cậy và đức mến Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con cầu khẩn. Xin Chúa cho chúng con luôn cảm nghiệm sự thăng tiến liên lỉ trong tình yêu Thiên Chúa, yêu thương tha nhân và thế giới. Qua những chia sẻ cuộc sống chứng nhân của chúng con trong các buổi un trây ra. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con cầu khẩn. Xin Chúa giúp chúng con khám phá ra ơn gọi giáo dân của mình khi chúng con cố gắng phúc âm hóa môi trường. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con cầu khẩn. Xin Chúa cho chúng con thể hiện tình yêu của Chúa Kitô đối với mọi người qua tinh thần vui tươi, lối sống đơn sơ và hoạt động tông đồ của chúng con. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con cầu khẩn. Xin cho những người đã gặp Chúa trong khoa học hoặc sẽ gặp Chúa sau này vượt thắng những bi quan hay chán nản để tiếp tục dấn thân cho công tác tông đồ hữu hiệu hơn. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con cầu khẩn. Chúng con cầu cho những người chúng con đã tiếp xúc mà vẫn không chấp nhận Chúa vì chúng con thiếu nhiệt thành và thiếu tinh thần tự hiến. Xin cho chính chúng con biết cố gắng luôn để họ nhìn thấy khuôn mặt yêu thương của Chúa qua lời nói và việc làm của chúng con. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con cầu khẩn. Lạy Chúa xin chúc lành những người đau yêu, nghèo đói, đang bị giam cầm, đau khổ và gặp hiểm nguy. Lạy Chúa xin lắng nghe lời chúng con cầu khẩn. Xin Chúa chúc lành cho mọi Kitô hữu để những ai kêu cầu thánh danh Chúa được hương trọn tình yêu thương của Chúa. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con cầu khẩn, Xin dâng Chúa những ý nguyện đặc biệt của chúng con. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con cầu khẩn. Chúng con cầu cho mọi ý định của Đức Giám Mục chúng con. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con cầu khẩn. Chúng con cầu cho mọi ý định của Đức Thánh Cha Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con cầu khẩn. Bây giờ chúng ta hãy thinh lặng dây lát và tự hỏi. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa, xin hãy nói, tôi tớ Chúa đang lắng nghe. tận hiến cho Chúa Kitô Chúa chúng ta. Lạy Đức Kitô Chúa chúng con, xin đoái nhìn chúng con đang thờ lạy Chúa đây. Chúng con biết rằng Chúa đã chọn chúng con làm tông đồ của nước Chúa. Hôm nay chúng con đến đây để tận hiến cho Chúa một lần nữa. Lạy Chúa, chúng con muốn thuộc về Chúa. Chúng con dâng hiến bản thân chúng con cho Chúa. Chúng con muốn sống đời sống ý thức và trưởng thành trong ân sủng. Xin giúp chúng con can đảm và vững tin để vác thanh gia Chúa gửi đến cho dù nhiều người chung quanh chúng con chưa biết Chúa hững hờ với chúa hoặc thù nghịch cùng chúa chúng con vẫn cương quyết đi theo chúa chúa là đường là sự thật và là sự sống lạy chúa xin cho chúng con trở nên những tông đồ nhiệt thành hơn xin dạy chúng con biết sống cầu nguyện sâu xa hơn xin hướng dẫn lòng trí chúng con khi chúng con gắng sức dùng lời nói và gương sang để loan truyền tin mừng xin cho đời sống chứng nhân của chúng con dẫn đưa mọi người đi tìm và được gặp chúa trong đời sống bi tích của giáo hội xin cho chúng con biết hoạt động đê hoan cái thế giới dù phải hy sinh mạng sống amen nhân danh cha và con và thánh thần amen xin thầy chí thánh ban bình an và chúc lành cho tất cả mọi người Xin thân ái chào quý anh chị